một kỷ nguyện ấm no thế nhân chung ước mơ bỏ khi rơi đi đã hết những cơn tranh hùng hòa bình cho thế gian chẳng hơn thua tính toán cuộc sống thăng hoa cùng góp sức tô điểm cho cuộc đời hãy năm tay bước vào một kỷ nguyên mới để ra cùng nhau chung sống an hòa và hạnh phúc đến cho mọi nhà gió cuộc đời đùa vui theo sóng xanh có đàn hải âu tung cánh đang từng bừng hoa ca giữa khung trời dệt nên những ước mơ đẹp tươi cùng nhau hãy nắm tay bước vào một kỷ nguyên mới thế gian cùng nhau chung sống an hòa và hạnh phúc đến cho mọi nhà một miền ấm no thế nhân chung ước mơ bỏ khi rơi đi đã hết những cơn tranh hùng hòa bình cho thế gian trắng hơn thua tính toán cuộc sống thăng hoa cùng góp sức tô điểm cho cuộc đời